Hello. Vâng, xin được kính chào tất cả quý vị cùng tất cả cô chú chị à, đã tiếp tục quay trở lại với kênh giao cầu sở sống miền nam của mình ạ. Và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bản giao diện chính của kênh mình. Thì mọi người yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh ạ. Và kênh của mình thì một thời gian là bị sập cho nên là ngày hôm nay mình tiếp tục xây dựng kênh. Thì mục đích của mình là chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Cho nên à, cô chú anh chị cũng như tất cả mọi người đi qua yêu mến kênh thì để lại cho kênh cùng một nút like cũng như ấn được cái kênh để được điểm theo dõi video của kênh phát hành hàng ngày đúng không kênh chia sẻ là hoàn toàn hoàn toàn là miễn phí à, cho nên mọi người nhớ rằng bất chút thời gian để lại cho kênh một nút like các bạn nhé và mình hy vọng rằng lượt like của tất cả mọi người cũng như lượt xem của tất cả mọi người thì à, tăng lên đúng không và ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn 6 lượt like của tất cả mọi người cũng như 42 lượt xem thì do kênh à, nó mất đề xuất cho nên là lượt xem lượt like cũng khá là ít thì mình hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình bằng lượt like và lượt đăng ký kênh đúng không và quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì như các bạn có thể thấy thì hiện tại bây giờ là 4 16 giờ 45 phút như thường lệ thì à, sau khi kết quả sổ số miền Nam đã sổ ra thì mình cùng ngồi lại đây điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như chỉ ra những cái đường cầu cũng như hướng dẫn cho các bạn à, bắt những con số những cái đường cầu vào ngày mai đúng không ạ thì các tất cả mọi số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí các bạn xem video thì không nên tua video và chúng ta sẽ à, à xem à, lần lượt hết video của mình để à, xem cái, cái phương pháp mình chỉ và mình bắt cho tất cả mọi người các bạn nhé thì à, thời gian không có dài cho nên là mình chỉ chỉ một cái đài duy nhất bất kỳ đúng không ạ thì nếu các bạn có yêu mến thì các bạn nhớ để lại cho mình một nút like và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bản kết quả mở thưởng ngày hôm nay mới sổ ra xong đó Ngày thứ bảy. Sổ số miền Nam ngày 18 tháng 2 năm 2023 thì à, tối thứ bảy thì các bạn cũng biết rồi gồm có 4 đài đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang đúng không ạ? Điểm qua kết quả đầu tiên ở đài Thành phố Hồ Chí Minh đầu là con số 57 đúng không ạ? Đuôi là con số 93, tổng 2 cả một đúng không ạ? Cả một. Và Long An đầu là con số 91 đúng không? nuôi là con số 00 tổng 0 cả một vậy thì Long An này đầu cũng là tổng 0 và đuôi cũng là tổng 0 luôn các bạn tiếp theo Bình Phước chúng ta có đầu là con số 95 và đuôi là con số 62 đúng không? tổng 8 và là càng 5 Hậu Giang chúng ta có lô 86 đầu và đuôi là con số 31 tổng 4 càng 0 đúng không rồi à, điểm qua các đầu lô thì các bạn có thể thấy đúng không ở thành phố Hồ Chí Minh thì à, đầu số 3 là bị câm duy nhất đúng tiếp theo ở Long An thì à, đầu số 5 là bị câm và tới Bình Phước thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không đố đầu nào bị câm cả và tới Hậu Giang thì có hai ba đầu câm đó là đầu số 1 đúng không? đầu số 5 và đầu số 9 đúng không? rồi thì sau khi kết quả đã ra thì mình cũng phân tích điểm qua kết quả cũng như đến phần là chốt số ở trên kênh công khai cho tất cả mọi người đúng không ạ thì các bạn cũng đã biết rồi kênh của mình thì à, chia sẻ hoàn toàn là miễn phí hàng ngày cũng như uh, liên tiếp ăn à, thông đối với tất cả mọi con số đúng không ạ thì liệu ngày hôm nay chúng ta có gặt hái được thành công hay không thì uh, cùng kiểm tra kết quả các bạn nhé đây đúng không ạ lần uh, mình có chốt cho tất cả mọi người đầu tiên là thành phố hồ chí minh đúng không ạ bao lô hai ba ba hai đúng không ạ hai ba ba hai 2332 thì ở đây có 22 28 khá là tiếc các bạn không có 2332 rồi như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không khả năng thành công đúng không ạ tới Long An thì chúng ta có 0770 Long An 07 07 và 70 ở đây có con 02 thì là bóng 7 các bạn 02 07 khá là tiếc rồi 06 70 không có luôn như vậy thì à, Long An và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không gặt hái thành công rồi còn với Bình Phước đó, 6886 Bình Phước 6886 đó đây Bình Phước chúng ta đã gặt hái thành công con 68 rồi ạ đúng không ạ 6886 để có 88 các bạn không có 86 rồi như vậy thì đối với Bình Phước gặt hái thành công con 68 đúng không ạ chúc mừng tất cả mọi người có theo ở Đài Bình Phước thì à, các bạn đã gặp Thái Thành Công còn 68 à, thay mặt cho đội ngũ kênh à, thì mình cũng xin gửi chúc lời chúc mừng tất tất cả mọi người đó không ạ Hậu Giang Hậu Giang 3248 đúng không ạ 3248 ở đây có 33 các bạn khá là tiếp đúng không? 418 ở đây có 49 như vậy thì chúng ta đều trên dưới một một một nước các bạn một số à, một đơn vị các bạn khá là tiếp 3248 thì không một hái thành công rồi và 331 thì nó là bỏ con 32 lại các bạn và đầu nuôi cho ba đài 7887 86 số 8 ở đây có mình mình có xin lỗi các bạn ngày hôm qua mình có đánh nhầm họ 5775 thì mình đánh à, 7887 khá là tiếc mình do thời gian không có dài mình à, đánh số mà mình không à, để ý kỵ bị lộn mất khá là tiếc các bạn đây có 7557 mình xem xong à, mình mới thấy khá là tiếc ngày hôm nay mình mở kênh ra mình xem khá là tiếc ngày tám tám bảy thì đây có sáu khá là tiếc các bạn nhưng mà không sao đúng không ạ trong cây gian của chúng ta có con 86 rồi đúng không ạ và con 3993 đúng không ạ quá rực rỡ các bạn ạ đấy đầu nuôi chúng ta đã nổ cho hai đài đó là Hậu Giang và con và thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ rực rỡ quá rực rỡ luôn xin chúc mừng tất cả mọi người à, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nổ thông đầu nuôi đúng không ạ đổ thông đầu nuôi đây số 886 à, 3993 đúng không ạ thật sự mà nói thì niềm vui của chúng ta khá là vui các bạn mình thật sự mà nói mình khi mình là người chủ kênh mình có chốt miễn phí cho tất cả mọi người và nó nổ tưng bừng đầu nuôi như thế này ăn được lô tôm và nổ đầu nuôi thì mình cũng ờ, khá là vui các bạn thì các bạn các bạn hãy để lại cho mình những cái lượt like thật nhiều lượt xem thật nhiều đúng không ạ để mình có cơ sở và có động lực mình à, sẽ chỉ ra những cái đường cầu những con số cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo chúng ta chơi đúng không ạ mình nói rồi mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày thôi mình không có thu bất kỳ khoản phí nào của tất cả mọi người cả cho nên mọi người hãy nhớ rằng để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để mình có động lực tốt mình ra những đường cầu những con số để cho tất cả chúng ta tham khảo đúng không ạ và à, điểm qua kết quả ngày hôm nay thì xin chúc mừng tất cả mọi người chúng ta đã gặt hái được thành công rồi đúng không ạ thì à, sau khi kết quả đã ra thì mình có ngồi phân tích và mình có bắt đường cầu thì mình sau đây mình sẽ đến phần à, điểm cái đường cầu cho tất cả mọi người đúng không ạ thì ngày mai ngày mai ngày mai thì à, gồm có ngày chủ nhật độ gồm có ba đài tiền giang kiên giang và đà lạt đúng không ạ Tiền Giang Kiên Giang và Đà Lạt thì mình sẽ bắt cho các bạn một cái đài ở đài Kiên Giang các bạn nhé mình sẽ lấy bất kỳ một đài nào đấy mình lấy Kiên Giang đi ngày mai là ngày chủ nhật thôi mình sẽ lấy ở đài Kiên Giang bất kỳ các bạn nhé thì mình cái đường cầu này nó cũng chạy được ba bốn vuông rồi thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn để chúng ta tham khảo đúng không ạ mình sẽ tiếp tục lấy một cái đường cầu à, mình sẽ tiếp tục lấy một cái đường cầu hai à, song thủ cho tất cả mọi người các bạn nhé để chúng ta tham khảo đúng không ạ mình sẽ bắt từ ngày 22 à, 1 các bạn nhá mình sẽ bắt chạy từ ngày 22 tháng 1 và ngày này đúng không ạ thì à, cái đường cầu này thì các bạn à, chú ý cho mình nhé đây mình sẽ bắt cho tất cả mọi người à, đường cầu này gồm có ở G7 và G1 các bạn nhé các bạn chú ý à, mình có chỉ cầu thì mình à, chỉ hết sức à, chậm rãi cho tất cả mọi người để chúng ta à, được chú ý đúng không ạ G7 và G1 các bạn nhé đúng không ạ thì ờ, đối với giải g7 thì chúng ta lấy con số đầu tiên đúng không ạ là con số 3 và g1 thì chúng ta lấy con số cuối cùng đúng không ạ Nếu mà chúng ta lấy con số cuối cùng thì chúng ta sẽ có con lô ờ, uh, 3663 đúng không ạ? 3663 chơi trong ngày hôm sau đúng không ạ? Chơi cho tuần tiếp theo. 3663 đúng không ạ? thì à, sang ngày hôm sau đúng không ạ trên cái bảng kết quả của thử à, các bạn có thể thấy xuất hiện con 63 à, đúng không ạ 36 ăn cả cặp luôn các bạn nhé đấy khá là đẹp đúng không ạ tiếp tục thì à, g một và g bảy tiếp tục g một và G7 đúng không ạ thì đối với g bảy chúng ta sẽ lấy con số đầu tiên là con số bảy đúng không ạ và rồi một chúng ta lại sẽ đổi tên con số con số 3 cuối cùng đúng không ạ ghép lên sẽ có con uh, à, 3773 đúng không ạ 37 và uh, 73 thì uh, lên ngày hôm sau tiếp theo đúng không ạ các bạn có thể thấy ngày tiếp theo thì có con 773 xuất hiện đúng không ạ và 7 này có xuất hiện không nhỉ các bạn nhỉ vậy thì ăn được con 73 các bạn nhé 37 không có ơ ờ, Xin lỗi các bạn nhé, 73 nhân 2 các bạn khá là rực rỡ đúng không ạ? Tiếp tục đó là theo cái đường cầu này thì chúng ta tiếp tục lấy con G7 và G1 đúng không ạ? Đầu tiên con số 4 và cuối cùng là giải G1 chúng ta có số 2 sẽ ghép lên sẽ có 2 4 4 2 đúng không? Cho cho tuần tiếp theo 2442 đúng không ạ? Thì nhìn trên cái bảng kết quả à, có thể thấy còn 24 đây đúng không ạ? 42 42 có xuất hiện không nhỉ? 24 thì ăn được còn 24 các bạn nhé. Như vậy thì theo cái đường cầu này đúng không ạ? Theo cái đường cầu này mình chỉ mình có làm ô này cho nó gọn Theo đường cầu mình chỉ này. Thì ngày mai chúng ta sẽ có con số 0 đúng không ạ? và tiếp tục kéo một chúng ta sẽ có con số 0 như vậy thì theo cái đường cầu này thì ngày mai à, chúng ta sẽ có một kép 00 đúng không ạ một số duy nhất thôi lô 00 ngày mai các bạn nhé như vậy thì ngày mai sẽ có con lô 00 báo cho tất cả mọi người vào ngày mai đúng không ạ thì à, hy vọng rằng ngày mai là chúng ta sẽ gặt hái được thành công và chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn đối với con lô không không này đúng không ạ rồi thì à, các bạn có yêu cầu những con, con số nào những cái đường cầu nào đối với những cái đài nào thì các bạn yêu cầu thì các bạn à, vào phần à, à vào phần bình luận của mình nhé mình sẽ mình sẽ chốt cho tất cả mọi người cũng như mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người đúng không ạ còn đối với à, trên kênh thì không có thời gian nhiều cho nên là mình à, không thể chỉ hết cho tất cả mọi người các bài được đúng không ạ kiên giang theo con đường cầu là mình bắt con không không các bạn nhé các bạn có lót thì lót uh, lót con 28 cho mình rồi tiền giang thì mình sẽ có con lô 18 81 Đà Lạt Đà Lạt sẽ 23 và 32 rồi đầu đuôi cho ba đài 47 74 F33 89 98 86 68 Đấy Rồi trên đây là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai Ngày 19 tháng 2 năm 2023 Thì tất cả mọi con số mình dự đoán đều là miễn phí hoàn toàn Cũng như mang mục đích cho tất cả mọi người tham khảo các bạn đi qua thì nhớ mất chút thời gian để lại cho kênh mình một nút like cũng như ấn được cái kênh ủng hộ mình và cuối video thì mình xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta ngày mai có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ đầm ấm với gia đình và bên người thân à, chúc cho chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ xin chào và gặp lại